xây cái nhà cũng phải nổ nữa <laughs> đó vậy đó thích vậy đó bạn giống như ngày nhỏ hồi nhỏ anh là fan của xuân diệu mà và hồn duy như ngựa trẻ không cương ngựa con ngựa trẻ ngất ngay đường diệu biển lúc vàng là cái chưa giờ anh từ bỏ anh sẽ tự hào là một kinh thể hình một kinh gym một kinh kiến thức một kinh cuộc sống một kinh sáng tạo nội dung từ a tới z chinh phục lúc vàng trong ngành thể hình Duy Nguyễn Diêm Chúa Giám đốc Triệu Chi Building Hoành Tráng Nội thất châu Âu Thiết bị Zoom USA chất lượng dịch vụ chuẩn BBT. THOL Gym Đẳng cấp 5 sao khu Nam Sài Gòn 102 Lý Phục Man, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Xin chào mấy em à, anh à, mới à, chia sẻ với tụi em trong video trước là có cái phòng gym mà nó à, khai trương không đúng thời điểm đó đúng không yes. sau mùa dịch thì khai trương là tầm 7 không đúng đâu nhưng mà ngày hôm nay anh chia sẻ tụi em cái BBT quận 9 cái BBT quận 9 của anh bây giờ đang trong giai đoạn hoàn thiện nước rút để khai trương đó thì nói sơ thôi tức là cái hạng mục BBT quận 9 đó cái kinh phí được đầu tư siêu khủng nó chỉ thua quận bên mình quận 7 thôi nó chỉ thua quận 7 thôi tại vì quận 7 là cái chỗ đập đối tác anh nhốt đối tác còn quận 9 là chỗ anh khè đối tác thôi khè nó nhẹ không em <laughs> nên xét về cái quy mô về cái diện tích đó thì BBT quận 9 tương đối rất là bự nó rộng hơn một chút xíu so với quận 12 đó và ở quận 9 á là anh được đầu tư dàn máy siêu khủng có thể á, là tụi em không thấy những cái ghế này đâu anh đầu tư cái ghế nó mất tiền hơn một cái hệ luxury thật sự anh chạy đua công nghệ anh chạy đua dữ lắm em tại vì sao tại vì anh có một kênh youtube gần một triệu lượt subscribe triệu lượt subscribe anh nói cho cuối năm giờ chưa tới nha nhưng mà cái điều đó thiệt cái gì thì cái thông điệp rằng nút vàng là cái chưa giờ anh từ bỏ anh sẽ tự hào là một kinh thể hình một kinh gym một kinh kiến thức một kinh cuộc sống một kinh sáng tạo nội dung từ a tới z chinh phục nút vàng trong ngành thể hình trong ngành và sự quyết tâm của anh ngày càng cao anh đầu tư ngày càng lớn anh đầu tư tứ trụ sài gòn để quay phim thôi anh làm một cái hệ thống đèn quảng cáo rực sáng bầu trời wow thì để bài một shot lại cam và cái shot lại cam đó shot lại cam để đời BBT cũng như Nguyễn khu Nam khu Bắc khu Đông và bây giờ sắp tới là khu Đông đó thấy toàn máu chưa nhờ clip lắm em đó đó nhờ điều cao nha bởi vì tụi em muốn có khả năng hung biến khả năng thuyết trình khả năng khẳng định bản thân tụi em phải xài điều cao bây giờ tụi em muốn đi từ bên nào qua bên nào từ ngoài vô từ trong ra ở bbt quận 9 anh sẽ chơi hệ cửa kính mặt tiền trước sau nhìn view sài gòn tụi em đứng bên hông tụi em nhìn thấy lén mặt tụi em đứng đằng sau tụi em nhìn thấy thủ thiêm tụi em nhìn thấy quận 2 tụi em nhìn thấy quận 7 tụi em đứng trước mặt tụi em nhìn ra một khu công nghiệp dĩ an đâu nữa ta à thủ đức <laughs> còn tụi em đứng bên hông nhìn thấy nhà cô hàng xóm trắng trẻo dễ thương nói về quận 9 anh cố tình thiết kế mặt sau bằng kính đắt tiền để thể hiện sự sang trọng để bay từng shot lai cam cho nó đẹp mắt nhìn vô thấy u má phòng máy xịn vậy và lần này anh sử dụng kính trắng anh không chơi kính màu nữa tại vì sao tại vì phòng quận 9 toàn là máy mắc tiền không anh phải nổ anh phải nổ phải nổ mấy em quá nổ banh góc kia này luôn nè đó và hệ thống máy cardio bố trí nhiều hơn xe đạp nhiều hơn máy xịn hơn nhiều tầng hơn nhiều tầng hơn đó và anh tạo cảm hứng cho Simmer Nam khu đằng sau là khu nhà trọ cao cấp lùng lùng không à mấy em bảo đảm tụi em nó khách gái nó mặc đầm ngắn đi mượt mà mượt mà buổi tối lúc 7 giờ tối tụi em tập trên ra nhìn thôi khỏi cũ lên cao cao luôn ra nhìn thôi vô đẩy ra nhìn thôi vô đẩy vô đẩy ờ, ờ to lên chuột nha và cái chuyến đi châu âu của anh sẽ không còn vô nghĩa những tấm ảnh di nguyễn quyền thoại đứng trước nhà thờ bên đức bên pháp bên italy nó sẽ được tái hiện trong bbt quận 9 của anh bằng cái khu ốp đá cầu thang thấy không anh đi anh giả bộ anh bắt trước bên ở châu âu với em bên ý á ốp đá à, nhìn đẳng cấp thôi thôi nói giờ nó nó lại nhẹ nhàng nha mấy em cái khu quận chín á là bây giờ cái BBT quận chín của anh á anh uh, đang trong giai đoạn hoàn thiện và anh đang đầu tư rất là mạnh trong cái khu nội thất đúng không nói chung những cái hợp đồng nào cũng trên tỷ hết men oh my god wow. giờ làm nhanh cái bệnh rồi ghiền tiền hay sao á bây giờ mưa dưới mấy trăm triệu anh không có làm đó ở dưới mấy trăm triệu anh không có làm mấy em thí dụ như bây giờ cái hợp đồng đi nó chừng ba bốn trăm triệu anh kêu e tụi bay gom bi rồi đi à, giờ những cái hợp đồng là ba bốn triệu gom lại với nhau đi rồi ký cái hợp đồng tổng đi đúng không để mình chuyển tiền lần cho nó đáng mấy em chứ giờ đâu mà cứ hai ba trăm triệu hoài ai đâu ngồi canh <laughs> đúng không anh mướn kế toán vô mất tiền mà đâu phải một con mà là nhiều con nữa nó giờ canh mấy cái hợp đồng nhỏ nhỏ nó không có giá trị nên bây giờ là quận 9 đó anh đầu tư tương đối rất là lớn tại vì ngay từ cái chiến lược ban đầu của anh đó anh xác định quận 9 nó quan trọng quận 12 quận 12 anh là mục đích khác đó. nhưng mà tao nói đó nhưng mà quận 9 á là thật sự tại vì fan của anh là quận 9 nó đông lắm oh, really? đúng không mà anh nói gì rồi tụi tụi em á nói một câu để tụi em nhớ nha tụi em mà chơi với anh Duy Nguyễn á chỉ có lời chứ không bao giờ lộ đó tại sao quận 12 anh không đầu tư máy siêu xịn như quận 9 tại vì quận 9 fan anh ngoài đó nhiều lắm đó để cho những cái fan của anh nó vô nó tận hưởng được cái gì đẳng cấp nhất của hành tinh đúng không tại vì nó có một người anh là di nguyễn bảo kê đó <laughs> di nguyễn làm gym không phải để kiếm tiền mà di nguyễn làm gym để nổ nó phải hiểu rằng di nguyễn làm gym làm gym để nổ xây cái nhà cũng phải nổ nữa <laughs> đó vậy đó thích vậy đó bạn giống như ngày nhỏ hồi nhỏ anh là fan của xuân diệu mà và hồn duy như ngựa trẻ không cương ngựa con ngựa trẻ rất ngay đường dịu viễn đúng không ngựa không cương là không ai cầm nắm được nó đâu nó đi đường nào cũng biết hết á đó. mà ở bên quận 9 á thì có những cái dự án nhỏ nhỏ kia anh không nói mà giờ nói sơ về phòng gym thôi thứ nhất là máy móc là hụ dặn siêu xịn thứ hai cách bố trí máy là nó cực kỳ nó khoa học đó và thứ tư nữa là cái cái cái cái hệ thứ ba thứ ba là ông mày nhìn giật giật cái gì mày thứ ba là cái hệ thống của nhà vệ sinh nó cũng tương đối nó phù hợp nó nó có những cái chỗ để giải quyết cái vấn đề sinh lý và có những chỗ đi vấn đề tâm lý đúng không đầy đủ hết nha không hiểu mà mình sinh lý là cái gì đi tè đó ba còn tâm lý là cái gì thí dụ như vợ nhỏ kia nó nhân viên văn phòng đi nó tới phòng game nó tập đi đúng không thì phải có cái dây cái cái cái cái, cái móc đồ cái dây nè để cho nó nó móc cái đồ cái đầm cái váy nó vô nó bị nhăn đúng không rồi nó nó nó nó bị nhăn rồi nó đi làm lại rồi tâm lý nó quan mang đó, đó là vấn đề về tâm lý <laughs> mà nói về máy móc á là ở bên quận chín á anh đầu tư một khung road fit crossfit của hãng tấp sấp khung nó xịn lắm em anh đi qua mỹ á anh đi qua mỹ anh thấy khung nó nhiều lắm không có nhiều nữa bậy bậy đi qua mỹ cái phòng game nào 70 đô một tháng mới có mà cái khung nó nhỏ hát à anh có chụp hình anh có chụp hình cái khung nó nhỏ hát à bây giờ về đây anh mua cái khung mẹ bự nhất luôn xong cái hãng nó hỏi anh ai di nguyễn bây giờ bạn muốn mua khung nhiêu cái nói mày khung nào mắc nhất bán cho bố nghe quá rẻ lý nó thiệt không nó thiệt không thiệt nó di nguyễn mà cái nói ủa sao mày qua mỹ mày ăn mày để tao bao mà giờ mày mua khung mắt vậy cái nói ê đừng có nói chuyện táo chó nha mày mày đi ăn mày đủ tao chết mẹ luôn nha mày đủ mày mày mày đủ tao đi ăn mày cho tao ăn bò bít tết thôi mày nói chữ bao hả mày về đây bố mày dẫn mày đi nhậu gấp 10 oh, really? à, bởi vì trong mắt tụi nước ngoài nó vẫn còn có một gì đó nó coi thường việt nam mình mấy bởi tao xuống tiền cho nó sợ luôn cái khung của anh là anh mua khung bự nhất anh để trên lầu vậy đó ai tập tập tập thôi khung đó là khung khuyến mãi khuyến mãi là anh khuyến mãi chứ phải hãng nó khuyến mãi cho anh đúng không tại vì bây giờ là anh phân phối máy luôn em anh bán máy luôn giờ là bán hết giờ đông rồi kho rộng rồi bán sạch nên cái quận chính của anh nó là một cái showroom đó em nó là một cái showroom đó thí dụ như tụi em muốn mua máy hay là phòng gym tụi em muốn mua máy gì đó cứ dẫn tới phòng gym quận chính coi tập thử thoải mái rồi xong rồi chốt chốt muốn mua cái máy này đi alo còn không đừng bao giờ alo trước không bao giờ đừng bao giờ alo trước đừng bao giờ alo như nguyễn có bán máy không này nọ mấy giờ đẳng qua thôi dẹp mẹ đi phòng đó mở đóng qua nhà nào qua mày coi phá nát cái phòng đi mà vô đóng giá tập ngày tháng 200 xong rồi vô coi đi rồi thoải mái chứ mấy cái việc nhỏ nhỏ đừng có phiền anh yes. anh làm ăn anh tập anh có nguyên tắc anh khó làm ăn nhanh lắm mà cũng dễ làm ăn nhanh lắm <laughs> khó dễ tùy người thôi bên quận 9 lần này xuất hiện một dòng máy đầu tiên trên thị trường đó là hệ thống máy Bioart cái máy Bioart là anh có chụp hình rồi anh có tập rồi luôn cái máy cơ động toàn thân tập lạ lắm em anh không biết diễn tả là sao tập lạ lắm giá cũng mắc ngang ngửa như máy này nó mắc ngang ngửa với dòng máy performance đó bên quận 9 nó kết hợp hai dòng dòng performance với dòng Bao hoàng ở bên quận bình tân của quận 12 nó chỉ có dòng performance thôi dòng Bao quạt hàng mới nha nên tụi em thấy cái dòng máy Bao quạt sẽ rất là ok đó là cái hệ thống nhánh mới một cái nhánh rất là mới còn em để ý là từ trước tới giờ hệ thống máy leverage leverage anh chưa bao giờ dám đầu tư máy mỹ thể hiện luôn máy thằng body solid sản xuất trung quốc nha thằng body solid này nọ sản xuất tàu nhưng mà lần này ở bên quận chính là cái hệ thống máy đạp đùi cái máy đạp đùi máy kéo lưng kéo xô alex mẹ bậy quá gì ơi đầu tư máy mỹ rồi đầu tư máy mỹ rồi anh sorry anh sai mấy em ở bên quận 6 chứ anh đầu tư cái máy mỹ rồi cái máy mà kéo lưng á mấy em cái máy mà dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ tình một đêm tình một đêm coi đoạn nóng á cái đoạn này nè đó có mình họa nha quận 9 nó có cái máy mắc hơn tại sao anh không dám đầu tư cái máy như vậy tại vì biết sao không cái máy mấy cái máy lý, lý vật ở trên lầu mấy máy robo á cái kiểu nó bắt nó nó bắt trước cái kiểu technology technology á máy rẻ tiền máy có hai chục triệu rẻ bèo còn máy mỹ minimum năm chục năm chục máy lý vật thôi năm chục dám chơi không minimum nha lắm chơi cái này là biết đại gia rồi anh chụp cái hình phòng gym ở đó anh quăng cho khắp thế giới thằng nào láo bước vào không ai dám khựa luôn em đi những phòng gym lớn bên mỹ vậy thôi nó không bao giờ nó dám xài những cái máy mà top đâu những cái máy top chỉ là dân nhà giàu dân quý tộc resort hoặc là biệt thự nó chơi thôi đó và phòng gym bên mỹ cũng có phòng nó đầu tư máy máy máy xịn như vậy nhưng mà những phòng đầu tư nó máy xịn như vậy nó đầu tư có một khu à đầu tư khu nhỏ nhỏ vậy nè hoặc là đầu tư cái phòng nó nhỏ để nó đánh vô cái chất lượng khách cao cấp thì quay lại vấn đề tại sao trong cái tâm dịch này mà anh Duy Nguyễn dám đầu tư yes. rất là nhiều người khuyên Duy Nguyễn thôi để chừng 2 tháng đi để chừng 2 tháng đi dịch nó lắng xuống rồi hãy đầu tư cái đầu tư giờ chỉ thấy tiêu quá nhưng mà nói cho cùng mình nên làm một cái gì cho đất nước nữa. thật sự bây giờ nếu mà anh không đầu tư á thì cái dàn thầu dàn thợ nó làm cho ai cái đó là vấn đề đó nói tôi không hiểu đó mình ngồi đây mà nói chuyện mình chép gió cho nó vui thôi nhưng mà mình khi mình đi thực thực địa công trình đó, mình thấy sự lam lũ công nhân mình thương lắm mình thương bởi vậy mỗi lần đổ tắm này nọ là phải ăn nhậu cho quên đi cái nỗi khổ qua đời giàu nghèo gì bữa nhậu mẹ mà khổ dân miền tây thích nhậu dân miền tây rất thích nhậu cứ vô thôi vô còn đi chén chú chén em này nọ à, thôi quên đi cái khổ ở đời tôi với chú đôi người xa lạ tự phương trời không hẹn cũng gặp nhau thôi gặp ở công trình thôi nha <laughs> đó, đó là một cái vấn đề sâu xa mà anh muốn đổ tiền anh đầu tư trong lúc này luôn hiện tại anh đang cặp hai công trình một cái quận 7 một cái quận 9 hai cái cái nào cũng hoàn thiện hết cái quận 9 đi trước một chút xíu nó hoàn thiện nhiều nhiều hơn rồi cái quận 7 á, thì nó đang xây và nó làm cái hệ thống ống với đường với điện ở trong nói chung nó cũng hơi căng thẳng trong vấn đề này cái video trước hỏi lại gì hỏi mới mới nói gì qua rồi à phòng gym tập phòng phòng gym đóng cửa như có phá sản chưa hả mày muốn tao có biết phá sản không qua nhìn hai nhà đang xây kìa chừng nào mà đắp chiếu nó treo biển bán rồi đó là biết phá sản nha còn không đừng có ăn bả tầm bậy tầm bả nói 3 triệu đó anh 3 triệu thất thường em người anh không không thích luôn nhiều khi không không không ba triệu bây giờ cái quận chính á anh nghĩ á là phải đầu tư trong vòng khoảng chừng tháng nữa thôi đầu tư một tháng nữa cho nó xong hoàn thiện hết rồi trang trí đi đèn cái anh muốn tìm là cái gì sừng sững một phương trời rực sáng một phương rộng lớn sừng sững một góc trời lộn lộn sừng sững một góc trời sáng một phương rộng lớn <laughs> anh thích cái cảnh về đêm anh thích cái cảnh về đêm nhưng mà cái cảnh về đêm anh quay tòa nhà của anh đẹp mà mấy tòa nhà kế bên nó không được đồng bộ mấy em nhìn nó chưa tạo ra một cái quần thể kiến trúc nó hùng vĩ thì cái đó thì cũng hơi photoshop nó hơi cực chút thiệt mà nhiều khi anh muốn làm cái uh, uh, tấm hình để chia sẻ đối tác rồi xong nó hỏi nhà kế bên làm nghề gì nghe nó sao á nó vô nó khen anh trước nó oh my gosh very beautiful gì các kiểu xong hỏi là neighbor về làm gì vậy mà thôi luôn nên anh làm anh chia sẻ với em là anh đang đầu tư quận chính hoàn thiện quận chính để đẩy quận chính thành một cái trọng điểm mà một cái điểm muốn thông báo tiếp khi mà quận chính á từng tháng hai tháng nữa thôi nó đi vào hoạt động á thì lúc đó là anh đổi nhân sự nghe đổi nhân sự là tuyển nhân sự nhiều và sẽ có